để hình trái tim như thế này sau đó mình sẽ đặt tay để dấu lay như thế này và bung lên một cái và cuối cùng là mình đặt tay lên như thế này và làm ngược lại hai lần đặt một đặt hai sau đó mình mở tay qua mở tay qua và gạt hai lần nữa là thế là đã xong rồi thì sẽ đến là một lần nữa sau đó chúng ta sẽ ghép nhẹ thử với tốc độ chậm nha ok hai đặt lá vẫn còn xanh là kéo xuống đặt đặt bung lên khóc với anh chỉ tay cuộn qua đặt trái tim một hai bung lên xuống tay èn tay mở qua mở